đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình là Duy chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz của Minh Hưng hiện tại thì Duy bây giờ đang trên đường uh, cao tốc uh, Lương các bạn đó thì Duy đang trên đường đi về uh, uh, thành phố uh, Bến Tre để mà gặp một uh, anh khách hàng của Duy đó thì uh, với cái chương trình mà nếu mà các bạn có xem mà những cái clip mà Duy đăng cách đây khoảng tầm mấy ngày á thì Duy có đăng một cái clip nói về cái chương trình hỗ trợ tài chính bên Duy là chọn dẫn đầu ngưng do dự thì sở hữu xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng thôi đó thì khi mà Duy đăng một cái um, clip như vậy các bạn thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng coi như là rất là quan tâm cũng như là cực kỳ kỳ hứng thú với lại cái chương trình này đó thì à, điển hình là anh khách hàng của Duy ở Bến Tre ngày hôm nay đó thực ra là trước đây các bạn cách đây coi như là từ khi mà Di đăng cái chương trình này đến bây giờ các bạn thì Di cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng đang quan tâm cũng như là tiếng cũng đã à, có những cái hay coi như là duyệt cho Di và khách hàng cũng đã quyết định mua xe luôn rồi đó thì à, ngày hôm nay tiếp tục một cái điều nữa hy vọng là à, ngày hôm nay coi như là hai anh em mình à, đi xuống dưới gặp à, anh khách hàng chắc là thành công ha cái điều dạ. này nha hy vọng là vậy hả Tiến dạ. đó thì mọi cái à, coi như cái điều này có thành công hay không á, thì còn phải phụ thuộc vào em rất là nhiều dạ. à, đúng không dạ. à, thì à, với cái chương trình này các bạn là sở hữu xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng ha 5 triệu đồng một tháng đó thì nó sẽ cụ thể như thế nào và số tiền trả trước như thế nào thì uh, bây giờ Tiến sẽ chia sẻ cho các chị và các bạn biết luôn Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến thuộc uh, bộ phận thẩm định tín dụng và cấp tín dụng từ ngân hàng Tiên Phong Bank. Thì uh, ngân hàng mình đang có chương trình chọn dẫn đầu ngưng do dự. Uh, đang liên kết với anh Bách Duy. Thì uh, trực tiếp với lại Mercedes Benz dạ, Star. Dạ. Dạ, dạ thì uh, chương trình này uh, phải nói là vô cùng hấp dẫn anh ạ à. chưa từng có thật ra chưa từng chưa có từng có tới giờ chưa từng có chưa từng có luôn thật ra anh làm ở Mercedes Benz uh, ờ, khoảng tầm 8 năm rồi dạ 8 năm rồi ha nhưng mà trong lịch sử chưa bao giờ có một cái chương trình nào nó như chương trình này quá hấp dẫn dạ, dạ. quá hấp dẫn luôn quá hấp dẫn tính ra thì để sở hữu một chiếc xe thì số tiền bỏ ra là quá ít đúng không anh quá, quá ít và số tiền để trả hàng tháng cũng quá ít từ 5 triệu đồng đó thì à, điển hình như là cái chiếc xe C180 đi dạ. thì anh đang nói là ở một cái chiếc xe mà có như với một cái mức giá coi như tốt nhất hoặc là tiêu chuẩn nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz đó thì em có thể cho cụ thể là à, khách hàng phải trả trước bao nhiêu đó rồi như thế nào dạ thì đối với chiếc xe C180 AMG ấy, thì ờ, đối với giá niêm yết là 1 tỷ 499 triệu khách hàng chỉ cần trả trước là 20% với số tiền là 299 triệu 800 ngàn là đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi và một tháng khách hàng chỉ cần phải trả là 5 triệu 500 ngàn đồng thôi 5 triệu 5 triệu 500 ngàn đồng đó thực ra cái chương trình này á, các bạn khi mà di đăng lên nó có rất là nhiều những ờ, bạn ở trên uh, uh, mạng ha, là nói là uh, không tin không tin luôn cũng có rất là nhiều đó người nói là uh, tại sao mà đăng những cái thông tin như thế này thì nó không đúng sự thật nhưng mà cái này là sự thật 100% luôn và có cả bạn Tiến ha là nhân viên cấp tín dụng cũng như là thẩm định bên ngân hàng VP Bank ở đây xác nhận luôn à, chương trình này hoàn toàn là <laughs> có thật luôn các bạn đó và với cái chương trình này thực ra là Di và Tiến anh em cũng đã có rất là nhiều những khách hàng quan tâm cũng như là đã đã đã, đã được cấp hạn mức tín dụng rồi dạ đã được cấp tín dụng rồi và khách hàng đó là những khách hàng mà ừ, đã đã có gọi là trong cái thị trường tài chính rất là nổi tiếng đó anh rất là nổi tiếng đó thì ờ, thông tin này thì thông tin ờ, bí mật nên là không thể tiết lộ được nhưng mà khách hàng đã có kinh nghiệm về tài chính cũng rất là nổi tiếng trong ngành tài chính tại Việt Nam mà vẫn chọn cái chương trình này thì chứng tỏ là cái chương trình này từ TV Bank liên kết với cả Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng uh, Mercedes-Benz ờ, Vietnam Star rất là rất là hấp dẫn rất là hấp dẫn. Yeah. Dạ. Thì yeah. Ờ, dạ. cái anh khách hàng mà Tiến vừa nói các bạn cũng là cái anh khách hàng mà của Duy luôn đó và ngày hôm qua thì Tiến cũng vừa mới cấp cái thông báo tín dụng cho cái vị khách hàng này người rất là nổi tiếng ở trong cái ngành tài chính luôn cũng như là địa vị xã dạ, hội có địa vị xã hội cao dạ. đó dạ. khi mà Duy đề xuất cái này cũng như là giới thiệu cái chương trình này cho anh á thì coi như là anh quyết định ngay dạ quyết định ngay luôn quyết định ngay luôn quyết định ngay luôn đó cho nên là các bạn thấy không thực ra thì mỗi người mình không phải nói là cái chương trình này nó gọi là uh, quá là tốt coi như là tốt nhất là the best gì nào không phải nhưng mà mỗi người mỗi cái vị khách hàng thì sẽ có một cái lựa chọn khác nhau một cái lựa chọn khác dạ. nhau thì có thể là chương trình này thì đang là phù hợp với lại anh chị khách hàng này nhưng mà có những chương trình này thì lại khách hàng lại không cần dạ. đó tại vì là khách hàng có thể là trả tiền mặt một trăm phần trăm dạ. luôn đúng dạ. Yeah. không đó thì uh, ờ, Di có một cái khách hàng Di cũng chia sẻ luôn là thay vì là phải mua một chiếc xe Mercedes-Benz S450 thì chị phải là bán cái bất động sản đó để mà dồn tiền vào hết để mà mua cái chiếc xe này nhưng cần đúng không dạ không cần. không cần đó chỉ cần là trả trước khoảng 20 phần trăm với chiếc S thì Duy nghĩ là hơn hơn 1 tỷ hơn 1 tỷ một chút xíu là các bạn dạ. đã sở hữu được chiếc S lát rồi và mỗi tháng trả cho cái chiếc S là khoảng bao nhiêu miếng à, đối với chiếc xe S 450 thì à, một tháng là trả không 10 15 triệu 500 ngàn đồng 15 triệu 500 ngàn dạ một 15 triệu 500 ngàn đồng với cái số tiền 15 triệu 500 à, ngàn đồng đó thì à, nó quá ít so với lại dạ. là mình mua mình trả một chiếc S dạ. đó thì ví dụ ví dụ đi cái bất động sản đó chỉ có thể để một năm hoặc là hai năm sau chỉ có thể là bán cái sinh lời đó, rất là nhiều lần rất là nhiều lần hết cho bên ngân hàng bên em luôn dạ đó là coi như cái số tiền còn lại rất là nhiều đúng không dạ. đó các bạn biết rồi thì hiện tại là chúng ta là đang trong cái cái cái cái dịch covid cho nên là hầu như là bất động sản hoặc là những cái ngành nghề khác cũng đang là bão hòa hoặc là đang bị đứng lại thì dự kiến là à, sắp tới là nó sẽ bùng nổ trở lại đúng không à anh có nhớ là cái anh khách hàng hôm bữa uh, mới đây hôm thứ hôm thứ tư vừa rồi ấy, anh em mình có đi gặp anh ấy đổi uh, chiếc C200 2015 đó anh đổi lên rồi nhờ anh bán giúp để đổi uh, lên chiếc C300 AMG 2021 đó uh, ừ. Tiến cũng mới cấp hạn mức tín dụng cho anh ấy xong đúng rồi các bạn anh. đúng rồi thì uh, anh khách hàng của duy các bạn khi mà duy đăng cái chương trình này lên các bạn thì anh gọi ngay cho duy luôn đó thì anh đang đi cái xe C200 để 2015 cũng đi rất là lâu rồi đó thì khi mà thấy cái chương trình này hợp lý cũng như là Duy mời Tiến qua gặp anh trong vòng khoảng tầm nửa tiếng thì Duy Tiến đã đồng ý cũng như cấp tiến dụng ngay và luôn đó thì khi mà Tiến đồng ý xong thì anh à, khách hàng của Duy đặt cọc và chuẩn bị lấy cái xe à, C300 đó, AMC tại 2021 đó các bạn thấy không thì với cái chương trình này thì những anh chị các bạn mà đang à, sở hữu những cái chiếc xe đã coi như là lâu rồi đó hoặc là những đâu đó anh chị còn đang đi tìm những cái mẫu xe những thương hiệu phổ thông đó thì với cái chương trình này á, thì Duy nghĩ là nó quá là tuyệt vời luôn đó thay vì là anh chị phải mua một cái chiếc xe phổ thông ở mức trả tương đương đó nhưng đối với chương trình này các bạn với số tiền đó các bạn đã sở hữu được một cái chiếc xe Mercedes-Benz rất là cao cấp ha rất là sang trọng luôn thì ờ, cái chương trình này thì nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi thế nên là bạn nào mà có nhu cầu hay là uh, muốn quyết định chọn cho mình một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức uh, thì uh, mọi người hãy chọn lựa sớm tại vì thứ nhất là xe uh, Mercedes-Benz thì cũng uh, sản xuất có giới hạn thôi và cái chương trình này cũng chỉ có trong một thời gian ngắn thế nên là bạn nào quyết định thì uh, hãy là chọn sớm và uh, ngưng do dự lại sau đó là mình sẽ quyết định nói chung là chỉ cần uh, giảm bớt um, một một vài ly trà sữa nha uh, giảm bớt uh, đặt hàng online rồi uh, với cái chiếc xe C 180 MG ha dạ. giá 5 triệu rưỡi một tháng thì các anh chị các bạn coi như là nhịn uống trà sữa một chút xíu ha nhịn mua đồ online một chút xíu là chúng ta có thể là sở hữu được một xe dạ. Mercedes-Benz dạ. này sang chảnh rồi đúng không dạ, Qua sang chảnh đó, đó là lý do mà tại sao cái chương trình này với cái tên là chọn dẫn đầu ngưng, ngưng do dự à, chọn dẫn đầu ở đây có nghĩa là chọn cái logo ba cánh chọn dạ. cái chiếc xe Mercedes-Benz và hãy tiến hành ngay và luôn để mà chúng ta có thể là sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz sớm nhất à, thì thật ra với cái chương trình này á, thì à, không phải tất cả những khách hàng à, bên Duy đều có thể là mua với chương trình này đó và Tiến sẽ là quyết định nè các bạn ừ. Tiến à, sẽ là quyết định nè đúng không? Dạ. Tại vì để điều kiện để thực hiện một uh, theo để, để áp dụng cái chương trình này ấy, thì uh, uh, sẽ có những cái điều kiện nhất định thì cái đó mình sẽ uh, đi theo anh Bách Duy để gặp khách hàng và để hỗ trợ khách hàng để làm sao mà có thể để uh, khách hàng có thể được có sự lựa chọn mà tốt nhất được cái ưu đãi tốt nhất xe Mercedes Benz dạ. thời gian coi như là sớm nhất dạ. và với số tiền bỏ ra ít nhất đúng không? Dạ. Ok thì thôi bây giờ Di xin được phép uh, kết thúc video tại đây đi. À, nếu các bạn mà đang quan tâm đến một chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là thấy cái chương trình này uh, phù hợp với mình thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di cũng như là